просто замечательны. Вы проделали такой сложный путь для того, чтобы приехать к нам. И действительно, мы очень сильно переживали, когда у вас были проблемы с транспортом. và các bạn đã vượt qua một cái chặng đường gian nan như thế để đến được với chúng tôi chúng tôi trong quá trình mà các bạn phát sinh những cái cái cái, cái điều không mong muốn ấy thì chúng tôi ở đây lo lắm ấy И здесь еще немножко погода такая холодная, я думаю, что вы не привыкли к такой холодной погоде. Chúng tôi còn lo là cái khí hậu của chúng tôi rất là lạnh mà các bạn từ xuống nóng thì sẽ không quen là dễ ốm Но мы очень надеемся, что теплотой наших сердец вы все-таки не замерзли, что вам здесь у нас очень понравилось. Вы увидели действительно, чем мы занимаемся. Вы увидели, какие у нас прекрасные специалисты, какие у нас прекрасные э, объекты, которые мы построили. Ờ, với ờ, trái tim ấm áp của chúng mình thì chúng tôi đã sưởi ấm các bạn uh, một chút đúng không? Yes. yes. yes. Và cảm ơn. Cảm ơn. Và các bạn đi rất là một điều rất là vui là gì? Các bạn đã đến đây đã tận mắt mình nhìn thấy chúng tôi làm được những cái gì và các cái chuyên gia của chúng tôi làm việc như nào đúng không? Đấy, đấy là cái là một cái điều rất là là là tuyệt vời mà không thể kể bằng lời được. Ờ, Я не могу говорить вам какие-то э, детали, потому что в любом случае бизнес любит тишину. tức là bây giờ tôi có chỉ có thể nói được là chúng ta đang ở ngưỡng cửa của trước những cái dự án siêu lớn nhưng, nhưng xin các bạn là xin các bạn một điều là tức là ờ, ờ, kinh doanh bao giờ cũng thích là im lặng tức là vì chúng ta phải giữ bí mật cho nên là trước mắt tôi chưa thể bật mí với các bạn được tôi chỉ có thể nói được chúng ta đang ở ngưỡng cửa của những dự án lớn và siêu lớn À, chúc mừng Siêu lớn, Можете быть уверены, что до конца 2022 года мы обязательно получим контракт и обязательно начнем реализацию нашей общей мечты. và cận sụt ạ К концу 2022 года. và chúng tôi ờ, hy vọng rằng tức là cuối năm 2022 này là chúng ta tôi sẽ bắt đầu bắt tay vào thực hiện các dự án sắp tới và ước mơ của chúng ta đường đến ước mơ của chúng ta là rất gần rồi. А, я думаю, что фотографироваться продолжать. Если кто-то cuối захочет. năm 22 chúng ta bắt đầu triển khai một cái bắt tay xây dựng tôi cũng cảm thấy là rất là sốc với những cái công nghệ của công ty mà tôi nói là chỉ có duy nhất có một không hai những công nghệ mà gần như là nói ra mà nhiều người cho rằng là đây là nói xạo hoặc là nói không tưởng nhưng tôi nói với quý vị là có những công nghệ là gần như cả thế giới chưa ai có cái giải pháp như vậy nhưng chúng ta có một cái giải pháp thơ thơ không nghĩ mà công nghệ như, như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta xứng đáng hàng nghìn tỷ tập đoàn chúng ta xứng đáng xứng đáng hàng hàng nghìn tỷ đúng rồi nghìn tỷ đúng rồi nó đấy là con con câu nói thật chứ vâng. không phải là ờ, một cái lời nói đùa hay là một cái lời nói để tầm bốc và ngày hôm nay là chúng ta cũng thấy những những thông tin từ bà ờ, vợ của bà chủ tịch cũng đã công bố cho chúng ta là cuối năm nay bắt đầu chúng ta thực hiện chính thức là xây dựng các dự án thương mại và chúc mừng tất cả những người Việt Nam đã tin tưởng đã ủng hộ dự án của chúng ta và bắt đầu chúng ta chuyển mình sang trang sử mới xin chúc mừng tất cả chúng ta ở đây đúng rồi và em à, em có em có một cái à, một cái cảm nhận gì khi mà nghe cái câu nói của bà chủ tịch vừa rồi nói đó là gì là chúng ta đã có những cái dự án siêu lớn đã có những cái dự án siêu lớn vậy thì theo như em thì dự án siêu lớn đó thì nó sẽ đem lại những cái giá trị to lớn nào cho chúng ta và nếu như là những cái dự án siêu lớn đó thực hiện thì sẽ giúp cho cái quá trình là tiến tới IPO chúng ta sớm hay muộn à, đối với chúng ta cái quan trọng nhất là chúng ta phải hoàn thiện sản phẩm và ra ngoài thị trường và chúng ta đang ở trong giai đoạn là đưa sản phẩm ra ngoài thị trường rồi và bây giờ có nhiều cái dự án tương đối khổng lồ à, khi mà chúng ta có những cái hợp đồng dự án vậy sẽ đưa giá trị của công ty của chúng ta tăng lên rất là nhiều và đồng nghĩa với giúp những người mà tài trợ vốn hỗ trợ công nghệ sẽ có cơ hội là à, gia tăng tài sản của chúng ta sẽ cực kỳ nhiều rất là nhiều Đấy. thì à, cũng chúng tôi cũng theo tôi nghĩ đánh giá thì chúng ta cũng cần phải một, có một vài dự án hoạt động thương mại sau đó công ty mới thực hiện ờ, thủ tục trong bây giờ công ty đang thực hiện thủ tục dần trong quá trình mà IPO rồi nhưng chúng ta cũng cần phải có một vài dự án thực tế để đưa công ty của chúng ta lên thị trường để có giá trị hơn người ta cảm thấy đánh giá tốt hơn ừ. và lâu dài hơn à, em à, có thể cho ờ, các nhà đầu tư cũng như là anh em Việt Nam một lời khuyên gì à, khi mà anh em mình nhìn thấy được là những cái gì, giá trị to lớn của doanh nghiệp này và chúng ta đã nhìn thấy thực tế và những cái gì mà họ đã đạt được trong quá trình từ những năm 2014 15 khởi nghiệp cho đến ngày hôm nay thì em có thể cho anh em Việt Nam những lời khuyên gì để anh em có thể là sở hữu thêm những số lượng cổ phần cho mình tôi ờ, thực sự là thực sự thực sự phải nói dùng từ thực sự thực sự mong muốn và uh, không biết dùng cái gì đó để miêu tả cho quý vị rằng đây là một cái dự án để giúp quý vị thay đổi uh, giúp nhiều người Việt Nam của chúng ta thay đổi và chúng tôi cũng chỉ là con người bình thường mà chúng tôi cũng chia sẻ những thông tin như vậy thôi nhưng trong thâm tôi đây là một cái dự án có thể giúp tôi gia đình tôi và tất cả những người xung quanh ở à, những cộng đồng Việt Nam có một cái cơ hội thay đổi thực sự lớn thực sự và thực sự lớn và còn cảm nhận được như thế nào là do một phần tầm nhìn quý vị do một phần là quý vị tìm hiểu thông tin như thế nào à, đối với chúng tôi hiện tại bây thông tin là tương đối rõ ràng rồi từ 2016 là lúc tôi khi tiếp xúc với công nghệ này thì lúc nó còn sơ khai tôi đã nhìn thấy được cái tiềm năng của nó và và hình dung ra nó ra thị trường như thế nào và khi nó ra thị trường thì chúng tôi sẽ thành công thắng lớn như thế nào và đến ngày hôm nay là 2020 từ cái suy nghĩ từ cái tầm nhìn đó và hiện tại bây giờ thì tôi cảm thấy là cái tầm nhìn của mình thực sự xứng đáng cái kết quả của mình là chuẩn bị đặt hái và sẽ nhận ra được rằng đấy thì tôi xin chúc mừng những người tin tưởng vào cái công nghệ blockchain này à, từ năm 2016 17 18 19 20 21 à, xin chúc mừng tất cả quý vị và tất cả cái thành quả chờ đợi của quý vị đang trong quá trình được đền đáp Dạ vâng. Anh có thể à, chia sẻ hơn một chút về cho cả cổ đông IK Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà đoàn cổ đông Việt Nam được có cơ hội tham quan cái văn phòng làm việc của tập đoàn và một trong những cái tài sản rất là giá trị tập đoàn tại vì chia sẻ sâu hơn một chút về cái, um, cái văn phòng này cũng như là cái điều tuyệt vời khi mà chúng ta trải nghiệm văn phòng này à, chúng ta đang đứng trước một uh, cái văn phòng à, rất là lớn hiện tại là trước đây là trung tâm thương mại FV Plaza có diện tích là khoảng 12.000 mét vuông và 9 tầng à, tại sao chúng ta lại phải mua cho mình một cái tòa nhà như này bởi vì chúng ta từ cái công ty khởi nghiệp chuyển mình sang một giai đoạn mới thương mại thì chúng ta đón tiếp phái đoàn chính phủ các quốc gia chúng ta đến đây thì chúng ta phải có một cái bộ mặt đẹp để mà các phái đoàn chính phủ đến đây và để họ cảm nhận rằng là chúng ta có đủ năng lực về sản xuất có đủ năng lực về nghiên cứu và đảm nhiệm những cái, cái dự án lớn và một phần nữa à, trước khi chúng ta ra ngoài thị trường chúng ta lên sàn thì đây cũng là cái bộ mặt tốt để cho thị trường chứng khoán người ta nhìn vào một công ty có tài sản ngoài tài sản vô hình phải có những tài sản hữu hình nữa đúng rồi Đấy. và khi tôi tham quan thì tôi thấy là chúng ta có rất nhiều vàng à, quý vị đã thấy là một sản phẩm nó có rất nhiều chi tiết khác nhau từ cái bánh xe từ cái đường ray từ cái vỏ xe từ cái mô hình và mỗi phòng ban như vậy thì người ta chịu trách nhiệm tính toàn tính từng chi tiết một đòi hỏi là chúng ta hiện tại tôi vừa tham quan chúng ta thấy là à, các khâu thiết kế của chúng ta là rất là chính xác tức là chính xác ngay từ trong quá trình thử nghiệm và tôi cũng so sánh là từ cái quá trình mà họ tính toán cho đến cái mô hình thực tế khác nhau như nào thì tất cả gần như xem xem thậm chí cả vấn đề hoạt động uh, băng tải đổ hoặc uh, à, cấp tức là nhận vật liệu và đổ vật liệu và gần như là nó giống như là cái thực tế được thực tế giống nhau và chúng ta hiện tại bây giờ là gần có 100 phòng thiết kế 100 phòng thiết kế trong 100 mảng khác nhau vậy rất lớn và chúng ta phải đưa 100 cái phòng thiết kế đấy về đây là phải tụ hợp với nhau bởi vì nếu mà một phòng thiết kế nào đó mà đi ra ngoài thuê một cái mặt bằng nào đó thì chúng ta rất dễ bị lộ công nghệ của chúng ta Thế chính vậy ngành du đã nhóm lại 100 phòng ban thiết kế này là tại một địa điểm đó là tòa nhà UBT e của chúng ta tại đây và nhiều người đánh giá và để mà có được lực lượng đội ngũ nhân sự mà có kỹ thuật và tài năng như đội ngũ của UBT e như này thì ngày nay là rất hiếm ở Belarus gần như không, gần như không có và đây là một trong những cái trường một cái công ty có một cái trường phái đây là tổ chức khoa học có trường phái khoa học mà mạnh nhất ở Belarus hiện tại bây giờ được đánh giá đúng rồi đấy và chúng ta cũng được đánh giá là một trong chín tổ chức khoa học duy nhất ở Belarus một trong chín tổ chức khoa học lớn ở Belarus được chọn là tổ chức khoa học ờ, một cái ờ, một cái đơn vị ờ, vừa sản xuất vừa thương mại là rất là hiếm nó là tư nhân rất hiếm được công nhận đó là tổ chức khoa học thì cái tổ chức này phải có những công trình khoa học mang tính là quốc gia và đưa những công trình khoa học đến công quốc gia thì để nhà khoa học người ta đánh giá những công trình mà đóng góp cho quốc gia như vậy thì được uh, chúng rất may mắn là năm 2021 chúng ta đã được uh, cấp và công nhận là tổ, một tổ chức học lớn ở Peru. Thì uh, về tương lai thì uh, tất nhiên chúng ta sẽ không thấy được ờ, tất cả các phòng ban trên này bởi vì nó là chúng ta đến giai đoạn cần phải bí mật những thứ mà chúng ta vừa rồi chúng ta lên chúng ta thấy là từng kết cấu đường dây như thế nào và tôi bật quý quý vị là tôi có hỏi là tuyến đường uh, uh, cao tốc của chúng ta như nào xây dựng ở đâu thì công ty cũng đã được bật mí cho chúng ta là đây là kỹ thuật bật mí và thông thường là nếu chúng ta có hỏi ngành y hoặc là ai đó là cũng câu hỏi này là không dám nói nhưng chúng ta sẽ định là xây đường cao tốc tại Beirut và đất chúng ta đã xin được 20 cái số rồi và vâng. chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện xin một số cái thủ tục được cấp phép xây dựng nữa thôi là đây chúng ta bắt đầu là chúng ta xây dựng và thử nghiệm thành công cái cao tốc này okay. và khi mà em thử cầm máy cho anh cái cao tốc này xong à, về lý thuyết về trong phòng thí nghiệm chúng ta cũng đã làm cái, cái, cái tốc độ cao này trong một kỹ càng rồi đóng gói nó thành cái công thức rồi và chỉ cần một cái đường cho nó chạy cái tốc độ là 500 nữa thôi Đấy. đất chúng ta đã xin được rồi chỉ cần một vài cái giấy tờ là xin cấp đất à, xin xây được phép xây dựng đạt tiêu chí gì đó rồi là chúng ta sẽ xây dựng cái này và khi cái này xong thì nó sẽ đưa ờ, công ty của chúng ta một tầm cao tầm cao mới xây tại Beirut luôn đúng không anh đúng rồi xây tại Beirut nó rẻ hơn rất là nhiều dạ vâng anh ờ, có thể chia sẻ thêm một chút về cái ờ, hôm qua là qua Việt Nam được có cuộc trải nghiệm tại năm trại của tập đoàn và đi một cách chi tiết anh có thể chia sẻ hơn rõ hơn một chút về cả những tài sản mà chúng ta đã đang có tại tập đoàn ngoài công viên công nghiệp ra nước ra sau có nhá à, ngày hôm qua tôi đã đi đến nông trại của chúng ta trong cái nông trại của chúng ta là rất là tuyệt vời tất cả mọi thứ của chúng ta là thành một dây chuyền là tự cung tự cấp và tôi đánh giá đây là một cái nông trại là với quy mô rất lớn và bài bản ở đây là gần như là mọi thứ có rất nhiều mọi thứ không có hết nhưng mà nó lại rất nhiều loại thứ so với căn nông trại nhá từ ờ, xưởng bia từ xưởng câu cá ờ, ờ, từ shop bán rất rất nhiều những thứ khác nhưng tôi thực sự ấn tượng về những công nghệ của ngài Nguyễn Khai đó là cái công nghệ thứ nhất là cái công nghệ là xử lý nước thải tại chỗ một cái công nghệ mà gần như là không tưởng toàn bộ cái toàn bộ cái nước thải và chất thải của chúng ta sử dụng nó bao gồm cả à, ví dụ nước rửa tay rửa chén nước giặt quần áo trong đó có nhiều các thành phần hóa học khác nhau và khó thế nào khó để mà lọc nó hoặc phân tách nó và thông thường cái giải pháp của chúng ta hiện tại bây giờ trên toàn thế giới là à, những cái chất thải đó chúng ta phải cho nó chảy vào cống và những chất thải đó thì khi gặp vi sinh vật thì vi sinh vật không thể sử dụng được và nó sẽ tiêu hủy tiêu diệt các vi sinh vật có lợi và những cây trồng xung quanh cũng sẽ bị chết bởi vì những chất thải đó và những chất thải đó rồi dần lại chảy ra biển hoặc là những ao hồ lớn thì ở đây có một cái giải pháp vô cùng ấn tượng mà nhiều người không thể tưởng tượng nổi đó là xử lý chất chất thải và nước thải tại chỗ và chúng ta thấy là nếu mà sử dụng <clears throat> nếu mà chúng ta có công nghệ chúng ta sử dụng mà nhưng đặc biệt của nó là không sử dụng bằng máy móc à, bình thường chúng ta sẽ thấy ví dụ như là chúng ta trong quá trình vệ sinh của chúng ta gồm có chất thải uh, gồm có chất thải từ hoạt động chúng ta của con người có những chất thải là từ hoạt động của việc là giặt giũ quần áo rồi mọi thứ và người ta tính toán là có những thứ là đứng một mình một một cái nguyên tố đứng một mình thì nó lại rất tốt nhưng nó kết hợp với một uh, nguyên tố khác nó lại là rất độc Đấy. và có những cái nguyên tố là bản chất của nó là là hợp chất của nó là thì nó rất độc nhưng nếu mà tách biết cách tách nó ra nó đứng một mình thì nó lại rất có lợi đấy thì chính vậy nếu mà để xử lý những hàng trăm hàng trăm hàng nghìn cái thành phần hóa học như vậy thì chúng ta cần nhiều cái bộ máy cồng kềnh khác nhau và rất khó làm thế nào để biết là đâu là hợp chất để chảy về một bên để mà phân tách nó ra làm thế nào biết là đơn chất độc để tách nó ra đúng không đấy thì rất là khó và cồng kềnh mà đặc biệt công nghệ ở đây lại không sử dụng bất kỳ máy móc nào mà toàn bộ là sử dụng vi sinh tự nhiên làm thế nào để huấn luyện nó làm thế nào để huấn luyện những loài vi sinh nào để biết được là đâu là hợp chất không có lợi cho con người không có lợi và phân tách ra giải nó ra nào biết đâu là cái nguyên tố hóa học đứng tự nhiên để hợp nó lại thì chúng ta có trong tất cả chúng ta đã à, các nhà khoa học đã huấn luyện đã tạo ra những cái vi sinh và nó thực hiện chức năng làm điều đó ví dụ chúng ta đi sinh hoạt hàng ngày là tất cả những nước nước và chất thải của chúng ta cứ đổ đổ xuống đó xuống một cái đồn chứa và à, chúng ta thấy là nó chảy đi đâu không chúng ta không làm bất kỳ cái, cái, cái, cái, đường cống nào cho nó chảy đi đâu cả tất cả đều nằm trong đấy và vi sinh vật của nó có nhiệm vụ là xử lý nguồn nước và cả những chất thải của chúng ta trở thành những cái chất tốt và chúng ta thực hiện thêm kiểm nghiệm điều đó là chúng ta có trồng những cái cây bên trên và chưa chúng ta sẽ không bao giờ tưới nước cho cây và cũng không bao giờ bón phân bón cho cây tự động cây sẽ lấy những chất tốt từ đấy và chúng ta đã vào chúng ta thấy là cái cây bên trong vườn đấy rất là xanh mọng nước và sức sống tăng trào không những cái lá mà vàng thì rất là ít thì đây là một cái công nghệ mà xử lý và tôi nói nó thuộc là công nghệ để công nghệ vũ trụ và công ty chúng ta hiện tại bây giờ chưa thương mại cái sản phẩm này, không muốn đưa ra ngoài cái việc xử lý đấy cực kỳ khó cực kỳ khó ví dụ như là chúng ta giặt quần áo cái nước nó chảy đi đâu à, bây giờ chúng tôi sẽ ờ, đi thăm nhà máy thì à, sẽ hẹn lại cùng quý vị nhiều sản phẩm hay lắm